Hello, hello các bạn, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sima Chao Hôm nay mình làm chủ đề về cái dĩa nha các bạn Hello các bạn mình là xi ma đây các bạn thông cảm cho mình à, mình mặc cái à, quần đùi với trần nha mình không quay mặt được đây đây là cái bể mới của mình đó mình ở trần nhìn thấy mập không vệ sinh đó bạn à, mình vệ sinh rồi bạn đây các bạn nhớ kỹ nha khi mà đem cái à, bể mình về đó thì mình vệ sinh bằng khăn giấy với lại một chai nước Đấy, xịt mình lau nó sẽ mau hơn là mình đem cái bể này mình xúc nước vô lúc, đầu mình cũng bị tình trạng là mình để à, nước vào rồi mình lấy thằng nồi dẻ mình lau trời nó lâu nó lâu còn hơn là mình làm cái cái, cái khâu này nữa bạn, làm cái khâu này nó mau không cái bể mới đem về nó dơ dơ dữ luôn đó, mình vệ sinh khoảng chừng à, nửa tiếng là xong nói nửa tiếng chứ không tới đâu đó bạn thấy đấy à, à. nào, đó đã không đấy bể này bể mới à trong cái à, video trước mình cũng có nhắc tới này. nhưng mà nó cái khung cái khung của nó là cái khung chơi trội, và bây giờ là cái khung ráp vô à à à đấy xong đó bắt đèn chợ đèn à, khu vực ờ, phía ngoài này á thì mình để uh, cây mình trồng cây mình chơi Đấy. khu vực trên đây á à, à, thì là cái lọc Đấy, lọc tràn các bạn biết rồi ha rồi mình đi lọc tràn ra đi ra đằng trước các bạn coi nè à, đi cái lỗ ra đằng trước đó thấy đã Đấy nhìn xa mình nhìn xa thật là xa mình không thấy nó luôn đó chỗ nó cái bể không rồi à, nhìn nó đẹp Đấy, khi mình đi mà mình bật đèn cái mình ngắm cá này mình sẽ mình sẽ nuôi cái dĩa một cái bể nuôi cái dĩa bể còn lại thì mình nuôi uh, mà la hán rồi vậy thôi à hết rồi hết ý tưởng rồi đó mình cũng hết ý tưởng rồi còn cái bể à, cái bể bên đây Đấy, cho các bạn coi ha ở bên đây Đấy. Đấy, trần dùng để chơi uh, nhỏ nhỏ thôi rồi bây giờ mình sẽ ờ, set up set up để ờ, lọc vô Đó. để vật liệu lọc vô rồi bơm nước vô rồi xong đơn giản rồi bởi cái dĩa hôm nay mình à, đã set up xong về phần trang trí và nuôi cá à, mình set up à, set up mình bắt cá qua mình thả cá vô thì à, theo một cái ông anh của mình á mình tính nuôi thêm nuôi thêm nữa nhưng mà ông anh của mình nói là chín con là đủ rồi nếu bảy em tám đất chín con là đủ đừng nhiều quá nhiều quá không tốt ừ mới ngày đầu về nó còn nhát đó mấy bạn bây giờ nó đỡ nhát rồi à. cái này mình có đi thêm cái ờ, lọc tràn của mình đó có đi thêm một cái ờ, đèn UV nữa mà có nhiều bạn cũng thắc mắc là đèn UV nó diệt luôn uh, vi sinh không thì uh, lúc mà mình á mình chăm uh, vi sinh BSB á thì mình tắt đèn vi sinh đi rồi đợi khoảng chừng 4 ờ, 5 tiếng sau mình hãy mở đèn ờ, mở đèn UV lên đấy còn ờ, mình chăm men vi sinh á thì mình tắt đèn UV đi đỡ 4 5 tiếng sau cái mình đỡ đèn UV lên đó vậy thôi đâu có giết vì nó chỉ là diệt à, rong rêu thôi chứ đâu có giết vi sinh các bạn để mình ngồi mình ngắm để mình ngắm cá ngắm cá dĩa để mình thích à, mình cũng đam mê cái loại này tên là cá thần tiên màu nó thì cũng nó cũng nhiều á đa dạng đa dạng màu Đây. à, và mình cũng nói trước luôn mình cũng không có phải là dạng này à, đa, chuyên nghiệp về các dĩa gì hết mình chỉ lên mình chia sẻ cách à, mình à, set up một cái bể mới thôi mình làm thôi mình nuôi mình nuôi cái dĩa cũng được năm rồi chứ không gọi mình không gọi mình không tự tôn mình lên là một một ta à, một chuyên về cái dĩa gì hết không biết mình chỉ biết cách à, chăm men vi sinh nè chăm vi sinh nè chăm rau bi nè rồi à, chăm vitamin dành cho các cảnh nè đó nhưng chỉ vậy thôi mà mình bỏ đi cái vụ muối mình không còn xài muối nữa các bạn mình không xài muối nữa đó mình xài mình xài thêm đèn UV ha xài thêm đèn UV rồi mình không có cái cái cái, cái nước kỳ này mình không có cho nhiễu xuống nhiễu xuống để tạo oxy mà mình đưa cái co ra ha cái co ra để nó đạp nước dòng lại đây đó, cái lượng nước nó đi vòng vòng các bạn đó. đó cá mà nó cái dĩa mà nó mừng nó nó, nó bu theo tay các bạn à. các bạn nuôi có nhiều bạn nuôi cái dĩa cũng bị ờ, tình trạng nhát Đấy thì ờ, mình mình thì theo mình đó mình cũng có bị nữa mấy năm về trước mình có nuôi cũng mấy cặp đó rồi ờ, mình bệnh đi mình không nuôi nữa bây giờ mình nuôi lại thì mình thấy cái dĩa nó cũng nó cũng dễ nuôi nhưng mà nếu mà mình cho ăn một ngày à, à, hai buổi á thì một tuần mình thay nước hai lần còn mà cho ăn một ngày ba buổi đó nếu bạn cho ăn một ngày ba buổi á, thì một tuần ngày nào các bạn cũng phải thay 10 phần trăm nước cho nó hết ha thay 10 phần trăm nước sáng là phải thay để để nó nó ăn nhiều nè nó ị nhiều nè rồi cái làm lượng ammoniac nó nhiều nè cho nên sáng là mình phải thay nước nếu mình cho ăn một ngày ba buổi để mình thúc cho nó cái thúc cho con cá mình nó mau lớn mình muốn cho cá dĩa mình mau lớn đó. thì mình thúc và vấn đề này mình quay về vấn đề cái dĩa là mong mốt mình sẽ có uh, hướng đi mới mình sẽ trao đổi nói trước luôn mình sẽ trao đổi cái dĩa ở uh, vòng vòng khu vực mình sống thôi trao đổi giao lưu với anh em chơi thôi chứ không có um, xa được vòng vòng khu vực châu đốc thôi mình nuôi thử nghiệm nếu mình nuôi được mình nuôi được cá dĩa sống dai rồi à, ít bệnh nè sống dai nè sống dai nè rồi à, mau lớn nè rồi cá mập mạp nè thì mình có thể là mình có thể là mình đứng ra mình tự giao dịch với mấy anh em chơi vui vẻ thôi mà mình à, nữa sau thì mình sẽ sẽ là cá size 10 trở lên mới giao luôn chứ không có thể là sai nhỏ nhỏ gì các bạn sai nhỏ nhỏ mình không có làm tại vì những cái đàn này á, cái đàn này là cái đàn à, đầu tiên mình tập chơi cho nên là mình uh, tập chơi thí nghiệm rồi về chết thì mình cũng có chết tổng cộng mình chết ba con rồi đó chết ba con Đấy. Rồi mình chết hai con bạch ngọc À, một con cá dĩa xanh cũng ờ, đâu ờ, cũng chịu bạc chứ không chết nghe bạn nuôi cá dĩa thì ờ, cũng vậy à sưởi thì mình cứ việc để cho nó ấm à, sủi oxy rồi đầy đủ hết thì mình cho nó ăn ngày ba buổi là bình thường mình khi mà cho nó ăn á mấy bạn cũng phải quan sát coi con nào ăn con nào không ăn nha các bạn chứ phải quăng vô đó rồi ai muốn ăn ăn làm làm rồi xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau chúc các bạn một ngày vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống